rồi coi coi tổng rất tài chính rồi em em em em go em go xin chào các bạn mình là Yos và vợ mình là Ki tụi mình là Yo and Ki Y and K Avenger đến với channel của tụi mình các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Này sáng nay dậy là có uh, bắp và mình nấu nè. Này hành phi. Mỡ hành cho thì hành phi vào là là bà chạy bò chết. Xin mời cả nhà nhá. Đội quân à, đi săn gà. Hôm qua đi bắt gà ở câu nhiều quá cho nên là giờ đổi chiến thuật cho mấy bạn trẻ trải nghiệm đi uh, cao ghé đấy là lần đầu các bạn này đi cao ghé đi cầu ghé này á, thì thường đi những cái lúc mà thủy triều là thì sẽ kiếm ghé nên nơi mấy cái chỗ trong rêu trước khi bắt ghé là phải trải qua cái cảnh lối bùn này nha mọi người thực ra là tụi mình à, không chủ đi đi cầu ghé đâu nhưng mà tại vì cái chỗ tụi mình thuê á là cái biển ở trước nhà luôn cho nên là muốn à, <laughs> kéo đồ đi xuống đây để mà trải nghiệm cho vui thôi chứ nếu mà đi mà đúng cái chỗ cao ghé á là, là kiểu khác đó. tại chỗ này thì nó lún lắm nhưng mà tại vì à, dẫn mọi người đi rồi mà trải nghiệm cho biển cho vui thôi ban đầu mình tưởng hay địch là chó nhà mình sợ nước nhưng mà anh này thì đặc biệt là khoái cả ghé lắm đi à, mà cao ghé là đi lúc lượt xuống này là la như thế này này đó qua mắt cả chân chút xíu thôi xong cái mình đầu bây giờ là đi à, kiểm mấy cái chỗ rong rêu á rồi dùng cái quay cao để mà gạt nó ra xong cái bên này á là làm một cái xô như anh này này anh này là anh triển uh, à, LS Đúng, có cái thùng kéo đi xong rồi có ghe là thả vào cái thùng này thôi anh đẹp trai ơi à đó được trong mọi người thấy mấy con gà con nó bơi được chửi á đó là lúc này cái con gà mình bắt bằng tay á là hình dáng như vậy thôi mà nó to hơn cho nên thấy cái càng là dơ lên cũng khá sợ <laughs> này là bơi nhánh lắm bởi vì được nhánh lắm rồi Phải nhìn vào em em Em em Em ngu Em ngu Hợp lý nhá, hợp lý nhá Em ngu Cãi đó nha, mà vì mất cang Yeah Baby Yeah baby Bây giờ Bây giờ đi đâu Xem có đang đủ chữ chuẩn con Yeah Ok Không con con con này Thầy này dơ cái cang vậy chân anh á Đó nha dạ. dạ. yeah. càng dài chứ đó mọi người đi bắt ngoài này khá đông ô có con cá đang vô xác này mọi người hôm nay là bảo tồn nhá oh, dạ. con này là như cái đan đó nhóm bên này đang bắt được một rổ Razor Clam à. con này từ trước mình có ăn thử một lần ở, ở cái Oyster Farm này ở trong á, cái cùi của nó ngọt lắm, ngọt lim luôn và cái bên này cái bên này này bắt được một đống luôn <laughs> đây con gái đầu tiên của vợ mình cao <laughs> cao bằng cao nhá đó bạn vừa bắt được con rồi này <laughs> đây bạn vừa bắt thêm con nữa rồi bây giờ check sai nhá And um, if you go together, maximum uh, 75, I think. Yeah, maximum uh, 75 for the whole group. Yeah. Nah, we from Melbourne. Yeah, because we have a YouTube channel. Go and catch things and share for people. Yeah, so <laughs> if you want to look up um, YNK Adventure, bắt luôn cao thêm để con như thế này cao này thì vất vả hơn để câu nhiều nhưng mà nó vui lộn ba là là là trời ơi trời Đứng đi coi Anh ơi Ui, chơi vậy đúng không? anh em Thảo anh em Thảo anh em đập ra cái kia của Chiến Mẹ ơi Mẹ Chiến có cái thước đón đến người luôn Đây đây đây Đón lên tay đây, đây, đây. Blue crab Chưa sai Đáng rồi Anh bán là chắc chắn được Được được được Dư luôn Thấy không you <laughs> can. À, tổng điểm của người hai điểm hai của chúng mình ngày là đi uh, cao ghé ở thêm một con được là sáu mai đã qua trời quan tâm luôn nhưng mà đồ máu cũng uh, khá nhiều anh em bây giờ chúng à, tôi thì của anh là đúng nhất hôm nay hôm nay đi cao ghé là đổ máu khá nhiều được cương á cho nên mọi người mà đi cao ghé thì nhớ sắm cái bộ đồ mà à, có cái chai lên dưới á nguyên liền một trong người á còn câu thì mua cái chai đi rồi dưới đất thì cho nó có cái nó không bị đặt ờ, chân mà nó cũng bị mất khi mà tôi bung được thì à, ờ, bị bác sẽ được nhiều hơn đây tụi mình thì bác trải nghiệm thì như thế này thôi cảm ơn anh em đã hy sinh đổ máu để uh, bổ sung thêm bữa ăn hơn nhiều cho tất cả mọi người đây đi chơi uh, cầu biển bò Huế cô Tiên ngon bà chè bà chẹt nhức mấy khác bữa trưa của cả gia đình này mình bảo vệ xin mời cả nhà tình hình chiến sự hôm nay hơi bị ảm đạm mọi người ạ à, ghé thì cũng bắt được một con nào luôn con mực á là cả buổi chiều chỉ câu được hai con đó, cho nên là tụi mình hiện tại là đã thu hết lòng ghé rồi xin giới thiệu với mọi người đây là bữa cơm thân mật của gia đình <laughs> có món gà ủ muối của cô Vi đây là bữa trưa cuối cùng ngày mai tụi mình à, trở về bao Bân rồi hôm nay thời tiết khá nóng cho nên là <clears throat> lúc sáng có đi tắm biển à bây giờ sẽ nhà ăn nhậu bữa ăn hôm nay là có thêm món gà ngâm tương này mực ngâm tương này rồi còn trứng ngâm tương nữa gà với mực này á gà ừ, gà với mực này là tụi mình ờ, câu lên ngâm được 3 ngày này hôm nay là thấm này câu sống về luôn á câu sống tươi cực kỳ tươi luôn cái này mà cái không tươi nữa chắc không biết gì mới tươi á cái này mà tươi số 2 thì không biết cái gì tươi số 1 đây cho mọi người xem này và hấp dẫn luôn đó nếu mà mọi người mà đi bắt ghe phải đi ờ, công mực mà mà cỡ ba bốn ngày á thì hôm đầu tiên á là mình khuyên mọi người là đem ghe về mực đi ngâm tương như thế này á là thì hôm gần về á là có ăn là quá ngon luôn đó quá hấp dẫn ha cho em trai review quả ghe ngâm tương à đó cái đó là cái minh ghe đúng không cảm nhận là thiệt nghe xíu quá ngon không tanh béo béo không sao mà à hả nước tương đặc đặc ừ. mực luôn chiếc mực luôn mực luôn rồi review thiệt tinh à thêm miếng nữa miếng nữa mới biết miếng nữa mới biết ừ, chấm con nước sốt chờ vô miếng không thấy chưa rõ vậy rõ dạ. không biết sao nè <laughs> thôi má ơi để không không đúng là tụi khác ngon đi hôm nay trời à, nóng quá cho nên là tụi mình chỉ có đi tắm biển thôi ra ngoài biển tắm vài vòng xong rồi tính ra là tắm hai lần buổi sáng tắm xong rồi bị chiều tắm nữa trường thời nhà nóng trứng rồi đây là bữa ăn tối bữa ăn cuối cùng của người mình hôm nay có món bánh canh cua thực ra là bánh canh ghẹ tại vì ghẹ này là bắt xong rồi nấu luôn đây bánh canh cua quá chất lượng luôn bên này có quẩy nữa này đây đây là tô bánh canh ghẹ à, tụi mình thì bắt rất là tươi luôn xin mời cả nhà có quẩy nữa ăn là bà chế bà chén rồi uhm, ừ, quẩy rất ngon quá ngon Xin chào mọi người Sáng nay là cái sáng cuối cùng của đoàn tụi mình à, trong chuyến đi chơi sang Australia đi à, bắt ghe với câu mực kết thúc chuyến đi này vòn vẹn có mấy ngày thôi nhưng mà chuyến đi là rất là nhiều cảm xúc thì uh, um, qua những cái chuyến đi này á, thì mình mới cảm thấy ý nghĩa về cái việc làm YouTube để uh, chia sẻ cho mọi người thì uh, bên cạnh đó cùng lưu lại kỷ niệm cho mình và cả nguyên nhóm để rồi uh, một năm hai năm sau đó coi lại á, thì um, có những cái kỷ niệm nó ua về thì nhân tiền đây ngoài cái adventure và Chili Lifestyle VB Journey um, xin kính chúc mọi người một năm mới an lành an khang thịnh vượng và mọi điều may mắn chúc cho mọi người sức khỏe luôn dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống mọi người xem video nếu mà thấy hay thì uh, nhớ ủng hộ cho tụi mình bằng cách là đăng ký kênh giúp đỡ tụi mình phát triển và like, share, comment ủng hộ cho tụi mình với nhá. Thực đơn sáng nay của tụi mình thì rất là đơn giản. Chỉ có giấy pha mì khô rồi tranh thủ ăn rồi lên đường thôi. Đó. Đi chơi thì à, có những lúc là ăn uống nó cũng quan trọng lắm. Chỉ có ăn no để mà đi thôi. Chứ sáng sớm mà nấu nướng nó cũng mất thời gian. Đấy. Bây giờ tụi mình ăn uống xong á thì tụi mình sẽ lên đường trở về Melbourne. Mì khô bữa sáng của tụi mình Xin mời mọi người nha Ăn uống đơn giản như thế này thôi Trước khi tụi mình lên cao tốc á, thì à, anh em tụi mình dừng lại để đổ xăng ở đây kỳ tháo này ở ngay loco luôn Trước khi chạy đường xa Chút lên cao tốc đi chắc khoảng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi á Sẽ à, dừng xe lại đổ một lần nữa Đây là điểm dừng chân đổ xăng đầu tiên của tụi mình cái này là cái cây xăng à, OTR ở khu vực Border Town à, chỗ này được cái là nó rất là rộng rãi nhé. và có à, chỗ để cho chó đi toilet á đấy anh bạn nhà mình đây đó thì rất là tiền luôn có sân cỏ để cho chó đi toilet nhưng mà bị một cái á là khi các bạn dừng ở đây này thì mình khuyên các bạn nên cân nhắc nha tại vì à, chỗ này thuộc dạng cây xăng bứa cho nên rất là đông đi toilet là xếp hàng cỡ khoảng 10-15 à, phút đó à, order đồ ăn cũng lâu nữa cho nên á nếu mà được á, thì các bạn xét à, ở map là đổ trước cây xăng này hoặc là sau cây xăng này thì mình nghĩ là đỡ hơn còn bạn nào mà muốn tới đây mà nghỉ ngơi á, thì đầu ở đây cũng được mình vừa dừng lại đổ xăng ờ, lần thứ ba trong cái chuyến đi này lúc ờ, đi về thì ờ, theo như trong map á thì hiện tại chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi là về đến nơi thì lúc sáng tụi mình khởi hành á để đi về á là 8 giờ 45 và trong cái map hiện tại bảo là 8 giờ 46 tốt, buổi tối là về tới nơi là khoảng 12 tiếng là cả đi cả nghỉ đó thì hôm nay nghỉ là ba lần ba lần đổ xăng đó thì à, bữa trước đi buổi tối thì nhanh hơn bữa trước đi buổi tối là là cỡ khoảng hơn 10 tiếng á còn à, bữa ngày hôm nay đi á, thì um, khá là đóng xe cho nên là à, mỗi lần overtake à, đổi lane á, thì à, khá mất thời gian vậy mình thấy đi buổi ngày á thì nó nóng hơn nó, nó không thoải mái bằng đi buổi tối nếu mà các bạn nào muốn đi chơi á mà có thể chạy đêm quen được rồi á thì buổi tối à, trước khi à, chạy ngủ cỡ khoảng 2-3 tiếng là chạy xuyên đêm là không vấn đề gì cả còn à, bạn nào mà sức khỏe mà không cho phép thì à, chưa chạy quen mà muốn thử chạy buổi đêm thì nên à, nghỉ cho đủ chứ không là rất là nguy hiểm khi chạy buổi tối nhá xe cộ này kangaroo này đó còn à, bạn nào chạy mà cảm thấy chưa tự tin nữa thì nên chạy bữa ngay để thoải mái hơn không phải ờ, gấp gáp gì cả đó tại vì đi chơi là an toàn là trên hết đó, thì bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là tụi mình về tới nhà rồi